Hello, xin chào các anh chị và các bạn có mặt uh, trong buổi livestream hôm nay ạ. À, từ một câu nói rất là truyền cảm hứng của ngài uh, à, Soros đó là là trước hết chúng ta cần phải sống sót sau khi chúng ta mới nghĩ đến kiếm tiền trong đầu tư chứng khoán. Và hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với uh, các anh chị em và các bạn uh, uh, làm thế nào để chúng ta có thể bán cổ phiếu cũng như là làm thế nào để chúng ta có thể bảo toàn vốn, quản trị vốn trong đầu tư như thế nào ở đây một chuỗi video về các ờ, quá trình quản dịch trị vốn quá trình mà chúng ta gì ạ à, là tái cấu trúc doanh mục cũng như là làm thế nào để chúng ta luôn luôn có thể chiến thắng được trên thị trường chứng khoán à, trước khi ờ, chúng ta chia sẻ về video này thì đây là những video giáo dục nên chính vì vậy thì những anh chị em nào đầu tư lâu năm đầu tư lâu năm nhưng chưa có kết quả hoặc là à, chúng ta mới tham gia thị trường chưa được nhiều lắm thì đây là những cái video chuỗi video rất giá trị để giúp cho anh chị em có được cái góc nhìn về thị trường chứng khoán ở trước kia khi mà Dũng tham gia thị trường chứng khoán Dũng giống như rất nhiều anh chị em ở đây ạ à. đó là khi mà mình mới tham gia thị trường chứng khoán đặc biệt là năm 2010 thì lúc đó mình mới tham gia thì ở giai đoạn mà thị trường cứ mua là thắng ở thời điểm đó thực tế không phải là thị trường nó tốt như đoạn này mà lúc đó thì chủ yếu là các cổ phiếu đầu cơ tăng rất mạnh nên Dũng mua và Dũng kiếm được rất nhiều lợi nhuận ở cái giai đoạn đó và trong quá trình mà Dũng kiếm được lợi nhuận rất là nhiều với những cổ phiếu đặc biệt là những cổ phiếu penny từ cái giai đoạn đầu của chu kỳ đến kết thúc giai đoạn chu kỳ đó là Dũng kiếm được hơn 400 phần trăm lợi nhuận và quá trình là Dũng tiếp tục margin margin như vậy và sau một cái ngày không đẹp trời thì mọi thứ gần như toang hết ạ tức là mọi thứ gần như sụp đổ với Dũng Dũng không những uh, giữ được lợi nhuận của mình mà Dũng lại nợ một số tiền rất là khổng lồ rất nhiều tỷ ở đây ạ thế để trong video này Dũng chỉ muốn gửi đến anh chị em góc nhìn của Dũng trong đầu tư chứng khoán để chúng ta có thể tự bảo vệ vốn của mình à, giữ được tiền của mình đặc biệt là chúng ta có những công cụ để chúng ta đầu tư trên thị trường chứng khoán ạ à, trước khi ờ, chúng ta nói về thị trường hôm nay thì các bạn có thể à, không biết là bao nhiêu anh chị em đã đầu tư chúng ta nếu anh chị em là đã đầu tư được khoảng độ à, 6 tháng trở lên thì có thể comment cho Dũng số 1 đúng không ạ Nếu anh chị em đã đầu tư khoảng 6 tháng trở lên thì comment số 1 có anh đầu tư anh chị em nào đã đầu tư đã được khoảng độ 3 tháng à, 6 tháng đổ lại comment số 2 tức là ở đây Dũng muốn muốn chia sẻ đó là gì ạ à, thông thường thì à, đầu tư chứng khoán bao giờ chúng ta cũng cần phải có một cái thời gian trải nghiệm đủ thời gian trải nghiệm cái thời gian trải nghiệm nó là những bài học rất là tuyệt vời để giúp chúng ta gì ạ hoàn thiện được mình bởi vì kiến thức là một trong những nền tảng để giúp chúng ta thành công trên thị trường à, trước khi chúng ta nói về cái chủ đề ngày hôm nay ạ đây cái chủ đề rất là tuyệt vời đúng không ạ đó là bí mật đầu tư cho người mới à, đừng bao giờ để mất tiền và quản trị vốn như thế nào à, thực tế thì có thể đây là những anh chị em mới nhưng thực tế là nhiều anh chị em đầu tư khoảng là hai ba năm thậm chí là nhiều năm rồi sau khi mà chúng ta kiếm được nhiều tiền sau đó chúng ta lại mất tiền và cách để chúng ta giữ tiền cũng như là cách để làm sao để chúng ta quản trị vốn trong đầu tư đó là một trong những cái quan trọng nhất trong đầu tư ạ đầu tiên chúng ta sẽ quan sát đó là gì ạ à, trong đầu tư thì các bạn đều biết rằng là mọi thứ đầu tiên là chúng ta phải trước hết phải sống sót sau đó thì truyền tình tiền à, chúng ta đúng hay sai điều đó không quan trọng cái cái chính là gì ạ à? chúng ta kiếm được tiền bao nhiêu và khi chúng ta mất là mất bao nhiêu ở à, đây là câu nói của ngài à, ờ, sốt bởi vì chúng ta biết rằng là trong đầu tư có thể chúng ta kiếm được rất nhiều tiền ở giai đoạn này cũng biết là nhiều anh chị em kiếm được rất nhiều tiền nhưng quan trọng là gì ạ nếu chúng ta đúng thì chúng ta đúng là kiếm được nhiều tiền nhưng còn nếu chúng ta mất thì chúng ta mất bao nhiêu và chúng ta có bảo toàn vốn chúng ta không đấy là câu nói của ngài Soros các anh chị em có thể uh, theo dõi để anh chị em nghiên cứu về Soros bởi vì Soros là một trong những nhà thiên tài đầu tư chứng khoán nên chính vì vậy uh, chúng ta học hỏi từ những nhà đầu tư như vậy thì chúng ta sẽ thể thấy là kiến thức cũng như là cái trải nghiệm chúng ta trong đầu tư chứng khoán chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều à, một trong những nhà đầu tư huyền thoại thứ hai mà chúng ta có thể thấy được đó là gì ạ ngài Warren Buffett ông có nói rằng gì ạ trong đầu tư chứng khoán ấy, thì chúng ta gì ạ đó là gì ạ đừng bao giờ để mất tiền và nguyên tắc số số số một là đừng bao giờ mất tiền và nguyên tắc số 2 là cũng gì ạ hãy <clears throat> đừng quên nguyên tắc thứ nhất ạ nhưng cái điều đầu tiên quan trọng là gì ạ à, đây là một trong những à, nhà đầu tư thành công rất thành công trên thị trường chứng khoán thế thì à, à nếu chúng ta thấy là tại sao ông lại gì ạ à, không bao để mất tiền bởi vì với cái chiến lược của nhà đầu tư như ngài Warren Buffett thì ông chủ yếu là mua doanh nghiệp để thâu tóm ạ ông có một cái khả năng rất là đặc biệt đó là ông mua doanh nghiệp để thâu tóm để nắm giữ doanh nghiệp đến khi ông tái cấu trúc lại để giúp cho doanh nghiệp à, phát triển lên và một cái nguyên tắc nữa mà chúng ta có thể thấy ở đây ạ đó là gì ạ đó là Peter Lynch ạ <coughs> Peter Lynch ạ ông có nói rằng là nếu chúng ta đầu tư người giỏi rất là giỏi rồi ạ nếu anh chị em nếu mà giỏi thì trong ngành chứng khoán này chỉ đúng 6 trên 10 là giỏi rồi ạ 6 6 trên 10 là giỏi và sẽ chẳng bao giờ đúng 9 trên 10 thế câu chuyện ở đây là chúng ta sẽ hiểu đơn giản là chúng ta không bao giờ đúng có thể 9 trên 10 các bạn nhé không bao giờ chúng ta có thể đúng 9 trên 10 được bởi vì cái việc mà chúng ta đầu tư mà để đúng được 9 trên 10 cái điều này là rất là khó trong à, đầu tư chúng ta quán chúng ta 6 trên 10 là đã xuất sắc rồi còn để 9 trên 10 thì nó khả năng là rất là khó xảy ra nên chính vì vậy thì trong đầu tư chúng ta sẽ có một à, lúc nào đó sẽ có trong khoảng độ 4 cổ phiếu hoặc là 5 cổ phiếu chúng ta bị thua lỗ vậy nếu chúng ta bị thua lỗ thì chúng ta làm những gì trong những cổ phiếu đó hay là chúng ta lại tiếp tục ừ. nắm giữ để tiếp tục nắm giữ và tiếp tục đầu tư dài hạn đây là câu nói rất là quan trọng mà các bạn có thể nghiên cứu và học hỏi từ câu nói của Peter Lynch à, Dũng thấy rằng là đây câu nói rất là tuyệt vời à, với nhà đầu tư huyền thoại Peter Lynch ạ và một câu nói rất đặc biệt nữa đó là gì ạ đó là bạn đừng cho những cái khoản lỗ chạy dài mặc kệ cho những khoản lỗ chạy dài à, đó chính là sai lầm nghiêm trọng nhất cho mọi nhà đầu tư chứng khoán á. thế các bạn biết là mọi nhà đầu tư chứng khoán thì khi mà chúng ta mua thì ta để bị lỗ tiếp tục để bị lỗ tiếp tục để bị lỗ và cho khoản lỗ đó nó chạy dài chạy dài chạy dài thì đây là một trong những nhà đầu tư huyền thoại nếu anh chị em nào đầu đã đọc cuốn sách làm giàu qua chứng khoán của William thì ông có nói rằng là bình thường thì khi ông cắt lót thì ông cắt lót khoảng độ 7 đến 8 phần trăm nhưng chúng ta thấy là trên thị trường thì chúng ta thấy là rất nhiều anh chị em để cho khoản lỗ chạy dài đầu tiên là 5 phần trăm 10 phần trăm 20 phần trăm sau đó thì 30 phần trăm 50 phần trăm và chúng ta sẽ lại đầu tư dài hạn nên nếu chúng ta nghiên cứu thì chúng ta có thể đọc những cuốn sách của William Neal, uh, à, Liam Moore và Soros đấy là những cuốn sách mà rất tuyệt vời và anh chị em có thể hiểu đơn giản đó là à, tại sao họ lại gì ạ à, giữ tiền và nắm nắm được cái khoản lợi nhuận rất là lớn Ờ, đặc biệt là nếu những ai cái ờ, đệ tử ờ, chân truyền những người đã ứng dụng nguyên tắc của William Neal vào trong đó có Mac Mini và một cái nhà đầu tư cuối cùng mà Dũng muốn gửi đến anh chị em đó ở đây đó là gì ạ họ cũng ứng dụng một cái nguyên lý triết lý này <clears throat> đó là gì ạ việc mất tiền là đối trọng của việc kiếm tiền và đừng tập trung vào kiếm tiền tập trung vào bảo vệ và giữ đúng không ạ giữ tiền của bạn thế thì bây giờ chúng ta gì ạ thường chúng ta sẽ tập trung vào kiếm tiền mà chúng ta không tập trung vào bảo vệ tiền không tập trung vào bảo vệ tiền nên ở đây thế làm thế nào để chúng ta biết rằng là à, quản trị tiền quản trị vốn như thế nào thì Dũng sẽ chia sẻ cho anh chị em à, đầu tiên là tại sao chúng ta gì ạ lại bán cổ phiếu câu hỏi đầu tiên là tại sao chúng ta lại bán cổ phiếu ạ đầu tiên thứ nhất là các bạn sẽ nhớ rằng là khi mà các bạn cũng bán cổ phiếu thứ nhất là câu nói đầu tiên của ngài Gu à, của đồng phép đó là đừng bao giờ để mất tiền đầu tiên chúng ta biết rằng là đừng bao giờ để mất tiền là một trong những cái gì ạ câu nói rất quan trọng để chúng ta giữ được tiền bởi vì chúng ta đầu tư là đầu tư không phải là đầu tư gì ạ chúng ta không phải đầu đầu tư một hai tháng mà chúng ta đầu tư cả gì ạ cả một quá trình cả một cái hành trình rất là dài nên chính vậy thì cái việc mà không bao giờ để mất tiền không bao giờ để gì ạ để để chúng ta bị à, rơi vào tình trạng giống như Dũng trước đây đó là bị gì ạ bị cháy tài khoản bị lỗ và bị bị nợ rất là nhiều khi mà đặc biệt là lúc đó chúng ta lại mới đầu tư thành công chúng ta lại nhận ủy thác vào thì rất đấy là chúng ta sẽ nghiêm trọng trong quá trình đầu tư nên chính điều kiện đầu tiên là gì ạ nếu chúng ta đã thắng rồi thì chúng ta giữ tiền và à, nguyên tắc đầu tiên đó là như vậy đây là hai cái nguyên tắc quan trọng nhất mà Dũng thấy rằng là cái mà chúng ta cần phải nắm được thứ hai là dù bạn giỏi giỏi đến đâu cho nữa thì 6 trên 10 cổ phiếu là giỏi rồi không bao giờ đúng có thể là 9 trên 10 cả nên chính vậy thì nếu trong trường hợp cái số gì ạ 4 hoặc 5 cổ phiếu của bạn bị thua lỗ thì bạn làm gì ạ trong trường hợp 4 hoặc 5 cổ phiếu của bạn thua lỗ thì bạn làm gì với 4 hoặc 5 cổ phiếu đó nên trong trường hợp nếu chúng ta có nguyên tắc quản trị vốn chúng ta có nguyên tắc về cắt lót chúng ta không có nguyên tắc về thoát ra khỏi thị trường thì về cơ bản bạn có đúng 10 lần bạn sai một lần bạn có thể bị thua lỗ nên đây một trong những nguyên tắc mà chúng ta cần phải hiểu đơn giản là không phải tất cả những cổ phiếu đều tốt cả quan trọng là gì ạ nó chỉ tốt khi nó gì ạ tăng giá và khi mà chúng ta thấy là thị trường hay cổ phiếu chúng ta bị giảm giá đó là chúng ta bị sai sai ở một chu kỳ sai ở một đoạn nào đó hoặc là chúng ta đang vướng vào một cái giai đoạn nào đó nên các bạn cần phải nắm rõ được và đây một nguyên tắc rất là quan trọng tiếp theo mà các bạn có thể uh, thấy được đó là gì ạ đó là cổ phiếu thì tuân theo một quy luật nhị nguyên quy luật nguyên là gì ạ đó là khi cổ phiếu tăng thì nó sẽ giảm tức là khi cổ phiếu nó hết chu kỳ thì nó sẽ giảm nó có tăng thì nó có giảm có trong có ngoài có trên có dưới có đen có trắng thì nó phải có lên thì nó có phải có giảm nên chính vì vậy cái quy cổ phiếu nó không bao giờ tăng mãi được mà nó thì à, nó tuân theo một quy luật nhị nguyên nên chính vì vậy chúng ta cần phải biết khi nào cổ phiếu của chúng ta nó giảm thì chúng ta có thể thoát ra chúng ta bán ra còn khi nào cổ phiếu mà nó vào chu kỳ thì chúng ta mua vào nhưng ở đây chúng ta dũng đang nói rằng gì ạ à? nếu cổ phiếu mà gì ạ à, nó ở cái vùng đỉnh hay là chúng ta thấy là cổ phiếu nó hết cái chu kỳ tăng trưởng đây là gì ạ à? tiếp theo đó gì ạ đó là khi mà cổ phiếu hết cái chu kỳ tăng trưởng như Vinamilk thì các bạn thấy là nếu cổ phiếu hết chu kỳ tăng trưởng Vinamilk mà bạn lại nắm giữ thì có thể trong 2 đến 3 năm vừa rồi chúng ta thấy rằng là chúng ta bị thua lỗ rất là nặng bởi vì chúng ta một là chúng ta gì ạ bao nhiêu cổ phiếu tốt mà chúng ta lại không mua và chúng ta lại chỉ mua cổ phiếu gì ạ Vinamilk mà nắm giữ và nắm giữ dài hạn bởi vì cái chu kỳ tăng trưởng nó đang tạm thời là nó hết chu kỳ nên chính vì vậy chúng ta cần phải nắm rõ rằng là việc mà mua cổ phiếu mà nó hết chu kỳ mà chúng ta mua hay chúng ta nắm giữ thì chúng ta gì ạ có thể bị thua lỗ và trong đầu tư chứng khoán thì chúng ta có rất nhiều các cổ phiếu chẳng hạn thế nó sẽ lên đến uh, chu kỳ và nó hết chu kỳ và chúng ta thấy là nhiều cổ phiếu vừa rồi nó cũng đang gì ạ có những cái quá trình tăng rất mạnh vậy khi nào nó hết chu kỳ thì chúng ta sẽ tiếp tục phần sau và chúng ta còn thêm một vài các điều kiện nữa à, tại sao để chúng ta có thể hiểu rõ rằng là à, khi nào à, chúng ta gì ạ phải bán cổ phiếu đó là khi thị trường giảm mạnh thì hầu hết các cổ phiếu giảm tức là ở đây chúng ta biết rằng là trong những nhà đầu tư chúng ta gọi những nhà đầu tư theo xu hướng à, đầu tiên là có một trong những nhà đầu tư huyền thoại như là Liam Mo Liam Mo là một trong những nhà đầu tư theo xu hướng à, tiếp theo chúng ta có thể nghiên cứu nghiên cứu những nhà đầu cơ rất là lớn như là uh, Soros, uh, ờ, Mac Mini, William Nell, David Zen và chúng ta thấy là những nhà đầu tư ở uh, Davat đấy là những nhà đầu tư mà chúng ta thấy họ chỉ đầu tư theo xu hướng vậy khi xu hướng của thị trường chung trường tổng thể ở Việt Nam chúng ta là VN Index hoặc là Mỹ Dow Jones hoặc là những chỉ số đát hoặc là S&P 500 cái chỉ số đó thường khi nó điều chỉnh thì phần lớn trong phần lớn các cổ phiếu đến 8 hoặc 90 phần trăm cổ phiếu trong nhóm đó nó đều điều chỉnh mạnh nên chính vì vậy thì việc mà thị trường tổng thể nếu trong trường hợp nó giảm mạnh thì cái việc mà chúng ta cần phải bán phải thoát ra bởi vì cái cổ phiếu của chúng ta sớm muộn thì nó cũng bị giảm theo nên đây là một trong những cái gì ạ trong những cái lý do tại sao chúng ta cần phải bán cổ phiếu nếu mà nó đáp ứng được những cái tiêu chí những cái điều kiện mà các bạn thấy ở đây và một cái điều kiện cuối cùng khuyên quyết đó là gì ạ nếu cổ phiếu của bạn giảm 50 phần trăm thì bạn gì ạ à? lãi 100% mới hòa vốn vậy nếu mà bạn lỗ bạn càng bị thua lỗ bạn càng bị thua lỗ bạn càng bị thua lỗ thì cái việc mà gì ạ à? chúng ta cần phải quản trị chỉ vốn đó là quản trị rủi ro đó là cắt lót vậy nếu chúng ta không cắt lót được hoặc là chúng ta không gì ạ à, à, mua mà chúng ta lại mua trung bình giá xuống thì cái việc mà thua lỗ chúng ta từ 5% đến 10% 15 20% sau đó có thể giảm sâu hơn đó là lý do chúng ta cần phải nắm giữ được uh, cái nguyên tắc này trước khi chúng ta mới biết rằng là làm thế nào để chúng ta có thể bán cổ phiếu hoặc là chúng ta có thể thoát ra khỏi thị trường thế trước khi mà chúng ta uh, làm thế nào để chúng ta bán cổ phiếu thì uh, Dũng sẽ chia sẻ cho anh chị em một số các nguyên tắc để anh chị em có thể bán cổ phiếu hoặc là thoát ra khỏi thị trường trong đầu tư chứng khoán ok ạ hello à, bao nhiêu các bạn muốn là Dũng sẽ chia sẻ cho các bạn các nguyên tắc để chúng ta có thể bán cổ phiếu ở đây là một chương trình có lẽ là rất là dài à, nên chính vì vậy thì nó sẽ có những cái chuỗi để chúng ta nghiên cứu chúng ta học hỏi thì ban nãy Dũng có chia sẻ với chúng ta đó là bao nhiêu chị em đã đầu tư khoảng độ 6 tháng đủ lại hoặc là chúng ta đầu tư khoảng 6 tháng trở lên nhưng tuy nhiên thì thường chúng ta sẽ nhớ là một những cái đầu tư chứng khoán ấy, chúng ta cần phải đầu tư trong một cái chu kỳ chúng ta gọi là chu kỳ tức là khi chúng ta kết thúc chu kỳ thì chúng ta mới biết là cổ phiếu nó biến động nó giảm nó chạy ra sao nên chính vì vậy việc mà chúng ta nắm rõ được chu kỳ thì chúng ta có thể hiểu rõ được cái sự vận động cổ phiếu mỗi chu kỳ nó như thế nào nên chúng ta gì ạ hãy à, nghiên cứu hãy học hỏi hãy trang bị cho mình kiến thức trước khi chúng ta tham gia vào thị trường đầu tiên chúng ta sẽ nói về gì ạ? một cái chu kỳ cổ phiếu à, Dũng sẽ nói về phần này trước xong sẽ hướng dẫn cho anh chị em ứng dụng sau đó là xu hướng ở đây chúng ta gọi là xu hướng thị trường thay đổi tức là thị trường khi mà nó đang ở uh, xu hướng tăng thì bắt đầu nó có xu hướng thay đổi chúng ta gọi là cái xu hướng thay đổi cái phần này tí nữa chúng ta nói sao tiếp theo là gì ạ các cổ phiếu chạy nước rút ạ tức là cái cổ phiếu mà chạy nước rút là lúc mà chúng ta gì ạ cần phải bán cổ phiếu và điều tiếp theo đó là gì ạ đó là chúng ta bán bán khối lượng lớn từ đầu chu kỳ tức là cái cái cái chu kỳ mà nó gì ạ nó tăng rất mạnh đầu chu kỳ nó tăng rất mạnh nhưng nó chưa bao giờ có một cái khối lượng rất là lớn khối lượng nó cần phải lớn và đấy là một trong những cái phần và anh chị em cần phải nắm nắm rõ được tức khối lượng rất là lớn và đặc biệt là nó lớn nhiều nhất trong gì ạ mọi cái thời điểm mà chúng ta thấy được thế thì trước khi mà Dũng sẽ chia sẻ cho chúng ta uh, những cái nguyên tắc này thì chúng ta sẽ nắm rõ được cái toàn bộ phần lý thuyết trước khi chúng ta ứng dụng vào thị trường đúng không và chúng ta tiếp tục ở đây đó là gì ạ đó là bán khi nó phá vỡ hỗ trợ với khối lượng lớn khi mà nó phá vỡ khối lượng hỗ trợ khối lượng lớn trong cái đợt gì ạ à? là tăng thì đây là lúc mà chúng ta cần phải theo dõi và cần phải bán và đặc biệt là các cổ phiếu dẫn đầu dẫn đầu trong dòng giảm mạnh thế nào là cổ phiếu dẫn đầu những cái này chúng ta sẽ học về khái niệm sau và bán khi thị trường chung kết thúc chu kỳ và cuối cùng là bán khi cắt lỗ bị vi phạm đầu tiên chúng ta thấy rằng là bán khi thị trường thay đổi xu hướng thay đổi chẳng hạn đây chúng ta sẽ thấy là một cái biểu đồ như thế này chúng ta có thể thấy rằng đây là một cái biểu đồ à, thông thông thường cái biểu đồ này các bạn sẽ thấy rằng là tất cả các chu kỳ thị trường nó đều có những cái biểu đồ này với nhà đầu tư chúng ta gọi là những cái cổ phiếu dẫn đầu cổ phiếu gọi là những cái cổ phiếu uh, uh, tạo ra cái xuống thị trường thì nó sẽ kết thúc chu kỳ ở đây kết thúc chu kỳ ở đây các bạn nhớ đây là một cái biểu đồ kết thúc chu kỳ ở đây và sau đó thì các cổ phiếu penny các cổ phiếu đầu cơ nó sẽ gì ạ chạy rất là mạnh trong quá, quá trình mà các cổ phiếu blue chip à, gọi là kết thúc chu kỳ hay là phân phối và sau khi các cổ phiếu blue chip kết thúc chu kỳ phân phối thì chúng ta biết rằng là thường nó sẽ kéo lên nhịp vượt qua đỉnh thậm chí là vượt qua đỉnh lần thứ hai trước khi bước vào xu hướng giảm thì ở đây chúng ta gọi khái niệm này đúng không khái niệm này là xu hướng thay đổi xu hướng thay đổi chúng ta quay trở lại phần tiếp theo là cổ phiếu chạy nước rút chúng ta sẽ nói về một cái cổ phiếu chạy nước rút như thế nào gọi là chạy nước rút chúng ta hiểu đơn giản khái niệm chạy nước rút à, những cái cổ phiếu khi nó đang trong quá trình tích lũy thì quá trình mà tăng tốc như này chúng ta gọi là chạy nước rút trong quá trình chạy nước rút này thì cái việc mà chúng ta gì ạ cần phải bán dần ra trong quá trình chạy nước rút chúng ta có thể nhìn vào một vài các cổ phiếu ở đây đấy là những cái cổ phiếu mà chúng ta gọi là chạy nước rút đấy hoặc là chúng ta có thể thấy nhiều cổ phiếu khác đây chúng ta gọi là chạy nước rút các cổ phiếu mà tăng tốc như này thì cái mà chúng ta cần phải bán là bán dần chứ không phải là bán gì ạ tại vì thực ra là chúng ta không thể biết cái quá trình nào nó kết thúc với cổ phiếu đầu cơ thì nó gì ạ nó giảm gần như là chúng ta sẽ không có cơ hội để bán có thể chúng ta sẽ không có cơ hội để bán nên nó có thể biến động một chút trước khi giảm nên trong quá trình chạy nước rút này chúng ta sẽ giảm tỷ trọng hoặc giảm dần trong quá trình chạy nước rút đấy là cái mà chúng ta cần lưu ý khi mà những cổ phiếu đầu cơ còn các cổ phiếu blue chip thì nó chạy nước rút đây là quá trình chạy nước rút và thường thì nó gì ạ nó có quá trình phân phối dài hơn bởi vì cái khối lượng nó quá là nhiều nên quá trình này phân phối rất là lâu có thể mất 2 3 tháng hoặc nhiều hơn trong quá trình chạy nước rút à, chúng ta cần phải nắm rõ được từng cái khái niệm bán này bởi à, vì tất cả các cổ phiếu nó không giống nhau ạ các cổ phiếu blue chip tức là cổ phiếu vốn hóa lớn thì cái quá trình mà nó phân phối rất là dài rất là lâu còn các cổ phiếu gì ạ cổ phiếu đầu cơ thì nó gì ạ nó phân phối rất là nhanh và chúng ta sẽ là khi nó phân phối thì thường là gì ạ nó không cho chúng ta cơ hội để bán tiếp theo là bán khi khối lượng lớn nhất lớn nhất khối lượng rất là lớn nhất trong chu kỳ như thế nào là khối lượng lớn nhất trong chu kỳ để các bạn có thể hiểu đơn giản đấy nhỉ tức là khi mà cổ phiếu bắt đầu nó từ cái chu kỳ giảm đấy ạ thì khi mà khối lượng lớn nhất nó chạy nó rút này khối lượng lớn này rất là lớn như này thì chúng ta gọi là khối lượng lớn nhất trong cái chu kỳ nếu mà cái khối lượng lớn nhất này nó là quá trình mà chúng ta thấy rằng là cổ phiếu đang ở cuối chu kỳ rồi nên chính vậy chúng ta hãy cân nhắc tại vì có thể nó sẽ kéo lên một chút nhưng cái khả năng mà chúng ta mất gì à, mất cái cơ hội nếu mà đặc biệt là cổ phiếu đầu cơ chúng ta có thể thấy được ạ hay là chúng ta nhìn thấy cổ phiếu như là cổ phiếu gì ạ FPT những cái khối lượng lớn nhất như này và chúng ta nắm giữ cổ phiếu trên cái khối lượng lớn nhất trong cả một chu kỳ tăng như này thì đây là lý do nó làm cho chúng ta gì ạ rất là rủi ro trong đầu tư chúng ta có thể thấy nhiều cái trường hợp như này đây là khối lượng lớn nhất trong chu kỳ tức là nó nó tăng rồi ạ nó tăng mạnh lần đầu tiên nó tăng mạnh nó chưa kết thúc này nó có thể kéo lên nhưng quan trọng là khi nó đã lớn nhất trong cái chu kỳ từ cái quá trình giai đoạn 2 đến cái giai đoạn cuối này mà nó lớn nhất thì các bạn cần lưu ý bởi vì chúng ta có thể phát hiện phát hiện cái này rất là đơn giản bởi vì khi nó lớn nhất trong chu kỳ đặc biệt là chu kỳ cuối rồi anh chị em nào phân tích kỹ thuật anh chị em nghiên cứu về cổ phiếu đều có thể biết được là cái cổ phiếu mà nó nằm trong cái dạng này là những cổ phiếu mà chúng ta thấy là nó rất là rủi ro với chúng ta chẳng hạn chúng ta thấy là cổ phiếu như là cổ phiếu SSI nó cũng tương tự như vậy tức là khi cổ phiếu nó lớn nhất trong chu kỳ như này với lớn nhất liên tục lớn nhất như này thì lúc này là chúng ta gì ạ hãy gì ạ cân nhắc cân nhắc liên tục lớn như này hãy cân nhắc bán cổ phiếu thực tế là chúng ta đã bán cổ phiếu trong những cái đoạn cuối đang giai đoạn đầu chu kỳ nhưng bắt đầu đoạn cuối chu kỳ mà nó lớn nhất trong những cuối chu kỳ như này thì chúng ta cần phải giảm bớt tỷ trọng và bán bớt tỷ trọng thay vì chúng ta lại giữ và tiếp tục kỳ vọng tuy rằng là cái cổ phiếu gì ạ à, cổ phiếu chứng khoán thời điểm này nó để chúng ta thấy kết quả kinh doanh rất là tốt nhưng thực tế thì ạ à, khi kết quả kinh doanh tốt nó không phải là điều mà chúng ta mong đợi đây bởi vì mọi thứ nó phản ánh trên cái giá của nó phản ánh trước rồi các bạn ạ khi nó phản ánh trước rồi nên ở đây đây là một phần mà chúng ta cần phải nghiên cứu Chúng biết rằng là khi mà Dũng nói cái điều này chúng ta đang tập trung vào và một nguyên tắc đó là gì ạ mua cổ phiếu mà không tập trung vào cái quách quản trị vốn quản trị rủi ro cách mà chúng ta bán cổ phiếu hoặc là cách để chúng ta thoát ra khỏi thị trường nếu cổ phiếu chúng ta vi phạm hoặc là thị trường có những điều kiện không tốt tiếp theo là bán khi mà giá phá vỡ đường hỗ trợ khối lượng lớn tức là khi mà chúng ta thấy là những cái cổ phiếu mà nó phá vỡ cái đường hỗ trợ khối lượng lớn chúng ta biết rằng là những cái cổ phiếu vốn hóa lớn trước đây thì chúng ta thấy rằng là nó đều phá vỡ chẳng hạn như chúng ta thấy là những cổ phiếu công banh chẳng hạn thế chúng ta thấy tất cả những cái quá trình mà nó phá vỡ những đường hỗ trợ đấy ạ đây đến cái đường đây cái vùng hỗ trợ bị phá vỡ thì đây là những cái lúc mà chúng ta cần phải bán chúng ta phải bán khi nó những cái phần hỗ trợ này tuy rằng ở đây nó gì ạ à? cái vùng này là vùng khối lượng lớn rồi nên nó phân phối cái quá trình nó chưa phân phối được thì cái này nó chưa nó cần thời gian để phân phối nhiều hơn thông thường thì sau khi những cái cổ phiếu mà chúng ta ở vùng này chúng ta bán rồi nhưng trong trường hợp mà chúng ta chưa bán thì cái vùng sau tới đây nó sẽ có những đợt phá vỡ cái vùng hỗ trợ này phá vỡ những vùng hỗ trợ này thường thì những cổ phiếu này nó sẽ mất rất nhiều thời gian chẳng hạn chúng ta sẽ có những cái cổ phiếu như là Techcombank nếu cổ phiếu mà bị phá vỡ những vùng hỗ trợ như này là chúng ta cũng có thể giảm tức là khi mà đây là cái vùng cái vùng này là vùng gì ạ bị phá vỡ là chúng ta có thể giảm thì chậm, khiết khi hoặc là chúng ta thấy là rất nhiều cái trường hợp khi mà cổ phiếu bị phá vỡ những cái vùng hỗ trợ như này khối lượng lớn tuy rằng nó hồi như thường là gì ạ chúng ta thấy là nó không đáng kể nên chúng ta thấy là đã bị phá vỡ một số trường hợp thì nó sẽ kéo lên nhưng một số trường hợp thì sẽ không kéo lên nên nếu một cổ phiếu mà nó đang trong trong quá trình tăng tốc mà nó bị phá vỡ đường hỗ trợ thì những cái cái trường hợp như vậy là chúng ta cần phải bán ok tiếp theo đó là gì ạ những cổ phiếu dẫn đầu chúng ta thấy là những cổ phiếu dẫn đầu trong những chu kỳ nó có thể đang điều chỉnh khi những cổ phiếu dẫn đầu chẳng hạn nếu chúng ta nhìn thấy trong thời gian vừa qua nếu chúng ta nhìn thấy cổ những cái cổ phiếu dẫn đầu trong cái ngành uh, ngân hàng nếu anh chị em để ý những cái cổ phiếu dẫn đầu trong ngành ngân hàng như là chúng ta lấy liên việt liên việt banh là VIPbank đó là những cổ phiếu dẫn đầu trong cái dòng giống như ngành ngân hàng nó đang có xuống điều chỉnh đây là những cổ phiếu dẫn đầu trong ngành ngân hàng khi mà cổ phiếu dẫn đầu ngân hàng một là khối lượng rất là lớn và nó có dấu yếu điều chỉnh thì chúng ta cần phải bán các cổ phiếu trong ngành đi ạ chúng ta phải bán những cổ phiếu trong ngành đi ạ chúng ta có những cổ phiếu liên việt quốc banh cũng tương tự cổ phiếu dẫn đầu trong cái ngành ngân hàng nó điều chỉnh nếu chúng ta thấy rằng những cổ phiếu dẫn đầu rồi nó điều chỉnh thì cái việc mà chúng ta nắm giữ những cái cổ phiếu tiếp theo trong cái ngành nó sẽ gì ạ à? rất rủi ro nên khi mà chúng ta thấy là cổ phiếu nó đi theo ngành theo dòng mà nếu chúng ta thấy cái ngành đó những cái cổ phiếu dẫn đầu trong ngành đó nó bị điều chỉnh thì chúng ta cần phải thoát ra ở trong thị trường chúng ta thấy là thời gian vừa qua có nhiều cổ phiếu trong cái thị trường chẳng hạn như là đang gọi là chạy nước rút như này đây là cổ phiếu chúng ta gọi là chạy nước rút này những cái cổ phiếu này một số các bạn mà không phải đầu cơ nhưng các bạn đã thấy rằng là sau mỗi giai đoạn này nó rơi như này các bạn sẽ thấy nó rơi như này vậy nếu cổ phiếu tăng như này nó rơi như này như này thì không biết là chúng ta gọi là có phải đầu cơ hay không nên các bạn biết rằng là khi mà cổ phiếu mà nó tăng rất là mạnh và nó giảm nó giảm cũng mạnh như vậy thì chúng ta gọi là những cổ thực tế là cổ phiếu nào cũng gọi là đầu cơ nhưng ở đây chúng ta thấy là gần như là chúng ta không có cơ hội để bán không cơ hội để thoát ra khỏi thị trường nên chúng ta thấy là gặp những cái cổ phiếu như thế này thì chúng ta thấy rằng là thường để chúng ta bán thoát ra rất là khó trong đầu tư và chúng ta bán khi thị trường kết thúc chu kỳ thế nào là kết thúc chu kỳ các bạn biết rằng là chúng ta đã có một cái luật lưỡng nguyên tức là lưỡng nguyên tức là gì ạ thị trường chung bao giờ nó cũng có một cái chu kỳ của nó chu kỳ của thị trường chung bất cứ chu kỳ nào của thị trường chung nó đều có những chu kỳ chẳng hạn đây là chúng ta thấy là một số thì chúng ta đã thấy là chúng ta đã có một khoản lợi nhuận khá ở đây vậy khi nào thị trường chung nó kết thúc chu kỳ ở đây chúng ta có thể quay trở lại tất cả chu kỳ dù là thị trường có tốt đến mấy tốt đến mấy thị trường có tuyệt vời đến mấy thì bao giờ kết quả kinh doanh kết quả lợi nhuận đến mấy thì khi nó kết thúc chu kỳ nó cũng đều đi xuống như này chúng ta có thể quan sát tất cả các câu chùi khác trên thị trường nó đều xảy ra với trạng tình trạng đó là khi nó kết thúc chu kỳ thì nó sẽ quay trở lại và chúng ta thấy là cái quá trình này nó lặp đi lặp lại rất là nhiều năm rất là nhiều chu kỳ nó đều xảy ra là khi nó quá trình kết thúc chu kỳ thì nếu chúng ta không bán cổ phiếu trong quá trình nó kết thúc chu kỳ này nó không bán cổ phiếu trong quá trình kết thúc chu kỳ này thì cái việc mà chúng ta có thể gặp những rủi ro nhất định khi mà chu kỳ thị trường kết thúc đấy cái việc mà các bạn hiểu rõ rằng là khi nào thị trường kết thúc thì các bạn có thể nghiên cứu về sách của Mark Minin của Young Nam hoặc là VSA các bạn sẽ hiểu rõ được cái điều này tại vì việc mà chúng ta mới đầu tư hoặc là chúng ta chưa đầu tư bao giờ nên chúng ta thấy là cái việc mà cổ phiếu cổ phiếu này thị trường này có thể nó sẽ vượt qua đỉnh hoặc là nó thể cao hơn vùng đỉnh ạ à. những cái trường hợp này nó vẫn có thể diễn ra nhưng nếu mà nó bị gãy vùng hỗ trợ khối lượng lớn gãy cái vùng hỗ trợ khối lượng lớn cái việc mà chúng ta mua ở vùng này ok ạ à, thành công ạ à. mua ở vùng này thành công nhưng cái việc mà nếu trong trường hợp nó bị gãy cái vùng hỗ trợ này thì có liệu thành công hay không thì câu chuyện ở đây chúng ta thì ạ à, hãy có thể trải nghiệm trong những cái đặc biệt là video này à, vì Dũng không chia sẻ mua bán cổ phiếu Dũng chỉ chia sẻ cho cho anh chị em những cái kiến thức anh chị em trải nghiệm trên thị trường giúp chúng ta đầu tư và một cái nguyên tắc cuối cùng trong hôm nay đó là chúng ta cần phải gì ạ cắt lót bảo toàn vốn là một trong những nguyên tắc mà quan trọng nhất trong quá trình đầu tư đó là khi mà chúng ta vi phạm cắt lót thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ có một số chúng ta bảo là nếu chúng ta thấy là bị lỗ 4 50 phần trăm không vấn đề cả vậy nếu chúng ta lỗ 50 phần trăm thì để có một cái lợi nhuận như trước các bạn sẽ thấy là chúng ta phải mất 6 à, mất 100 phần trăm và chúng ta có thể quay trở lại những cái chu kỳ của những cái dòng cổ phiếu như là dòng cổ phiếu bất động sản dòng cổ phiếu gì ạ à, chứng khoán dòng cổ phiếu dầu khí thì bất cứ cái chu kỳ nào của các dòng đó nó đều có những cái chu kỳ nó đều theo chu kỳ hết các bạn có thể quay trở lại năm 2017 các cổ phiếu dầu khí tăng rất mạnh sau đó kết thúc chu kỳ nó lại quay trở lại vậy nếu chúng ta không cắt lót nếu chúng ta mua ở đây chúng ta không cắt lót thì tất cả những vi phạm chúng ta mất rất nhiều và cái quá trình mà chúng ta lấy lại tiền chắc chắn là mất rất nhiều thời gian à, chúng ta cũng thấy là năm 2014 đây là cái năm mà cổ phiếu dòng dầu khí tăng rất mạnh nhưng sau khi nó kết thúc chu kỳ thì điều gì diễn ra các bạn sẽ nhìn thấy điều gì diễn ra chúng ta có thể lấy ra những cái cổ phiếu bất động sản à, chúng ta nhiều bạn đã thấy là cổ phiếu DG đấy ạ chúng ta thấy là mỗi một lần nó kết thúc chu kỳ thì gần như nó gì ạ nó tăng rất mạnh sau mỗi lần nó tăng rất mạnh đây ạ tăng rất mạnh nó có thể tăng từ 9 lên đến 28 300 phần trăm sau đó nó có thể giảm rất mạnh và cái chu kỳ này nó cũng tiếp tục diễn ra nó tăng rất mạnh sau đó lại giảm và cái chu kỳ này nó lại tiếp tục diễn ra hết chu kỳ này đến chu kỳ khác các bạn thấy không ạ nó tăng rất mạnh nhỉ sau đó nó kết thúc chu kỳ nó lại gần như phá vỡ và nó tiếp tục tăng rất mạnh và chúng ta cũng biết rằng là không biết bao giờ là kết thúc chu kỳ nên ờ, nếu các bạn đầu tư dài hạn cũng không biết là kết quả như nào nhưng các bạn cần phải gì ạ cần phải tư duy ạ sử dụng tư duy của mình nghiên cứu trang bị cho mình những kiến thức để chúng ta có thể sử dụng trong quá trình đầu tư của mình mà cái nguyên tắc đó là bảo toàn vốn và nếu chúng ta đã có lợi nhuận làm sao để chúng ta giữ được lợi nhuận và trên thị trường thì các bạn biết rằng là chỉ có 5% các nhà đầu tư chứng khoán thành công trên thị trường và nguyên tắc này vẫn giữ trong suốt thời gian vừa qua trong suốt rất nhiều năm nên cái việc mà chúng ta gì ạ à, hãy trang bị cho mình vũ khí kiến thức những bài học kinh nghiệm những trải nghiệm để giúp chúng ta đầu tư thành công và hãy nhớ một cái nguyên tắc đó là gì ạ à? việc mất tiền là đối trọng của việc kiếm tiền và đừng tập trung vào kiếm tiền hãy tập trung vào việc bảo vệ những gì bạn có hãy bảo vệ những gì bạn có nếu bạn kiếm được tiền rồi thì làm sao để giữ được tiền và cái quan trọng đó là gì ạ làm sao để chúng ta biết bán cổ phiếu bán khi chạy nước rút bán khi điều chung đặt đỉnh bán khi nó gãy cái vùng hỗ trợ bán khi mà chúng ta bị vi phạm cắt lót bán khi những cái cổ phiếu dẫn đầu những cổ phiếu dẫn đầu và chúng ta gọi là những cổ phiếu mạnh kết thúc chu kỳ và đó là lý do chúng ta cần phải thoát ra nên đây là những cái lý do và các bạn nếu trong thời gian vừa qua chúng chia sẻ với những cổ phiếu dòng ngân hàng dòng chứng khoán còn những cái dòng khác tại vì Dũng chia sẻ ở trong cái trạng thái là Dũng không giao dịch nên cái việc mà đầu tư có thể đúng hay sai cái quan trọng là gì ạ chúng ta có giữ được tiền hay không trong mỗi chu kỳ một lần nữa xin cảm ơn à, quý vị và các bạn và nhớ đăng ký kênh của Dũng bởi vì đây là một cái video tổng thể Dũng lại tiếp tục chia sẻ với chúng ta những cái video nhỏ những cái phần quét sâu vào cách để chúng ta quản trị vốn cách để chúng ta bán cách để chúng ta xác nhận được khi nào bán cổ phiếu trong từng, từng trường hợp cụ thể vào những video tiếp theo xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn à, vào những video tiếp theo chúc các bạn đầu tư thành công